Xin chào toàn thể 500 anh em đến với điện tử điều khiển nghe nhìn của Tuấn Macau Thì uh, thưa anh em, nói về cái bộ môn sóc đĩa bịp nha anh em Thì có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi đúng không ạ Từ những cái dòng, uh, nếu mà anh em đưa được quân vị vào thì sẽ có những dòng bệ trôn, bệ thả Rất nhiều dòng bệ, máy quét đúng không ạ Còn nếu mà anh em không đưa được quân vị vào, anh em đưa được bát đĩa vào thì có bát tàng hình, đĩa tàng hình Thì đấy, rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi Đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng nhất chắc chắn chính là dòng bát tàng hình rồi đúng không anh em ừ, nhất rất là nhiều anh em theo dõi cái kênh của Tuân Macao cũng như là các video của Tuân Macao thì đã biết các dòng bát tàng hình thì có hai loại một là bát tự động hai là bát khiển đúng không ạ thì như các video mình cũng đã, đã nói rồi đấy à, mình sẽ làm một cái video so sánh hai cái dòng bát này cho anh em để anh em xem nó lợi thế như thế nào đúng không ạ thì à, với cái dòng bát ờ, còn à, anh em từng chi tiết cụ thể từng cái dòng bát một thì anh em cứ ấn đăng ký kênh để vào kênh của mình xem nhé đây thì anh em đây là hai con bát một là bát tự động hai là bát khiển thì uh, về các mẫu bát này đây là loại bát uh, hải dương nha anh em đây là một hai cái mẫu bát hải dương uh, đây là bát hải dương hoa này còn đây là bát hải dương trắng bình thường đó anh em nhìn này cái dòng bát tự động mình đầu tiên mình sẽ nói về cái dòng bát tự động thế nào gọi là bát tự động đúng không ạ bát tự động chính là cái bát anh em này nhìn nhé sấp đôi này mình sẽ để sấp đôi nhé anh em úp xuống chỉ cần sóc cái là nó sẽ tự động hiện ra trên màn hình đây là các bộ màn nhé à, ờ, kết nối bằng wifi này thì anh em có thể sử dụng trực tiếp uh, con điện thoại cảm ứng của anh em để làm màn soi còn không thì anh em ờ, sử dụng bộ màn dây này cũng như là điện thoại 1280 hoặc 2730 đúng không ạ đấy <coughs> rồi ok với những con bát tự động này anh em nhìn này sóc cái này. đặt xuống đó là nó sẽ hiện anh em nhìn thấy soi màu không ạ con bát này là bao soi màu cho anh em nhé Đấy, soi được cả màu đỏ luôn Đấy, rất là nhiều cái quân vị như là thăng long này vị uh, đỏ như là bài đỏ này họ chọn bài đỏ Đấy, thì anh em cũng có thể soi màu được bằng con bát tự động này đây là một loại bát cao cấp Đấy, anh em nhìn rõ màu đỏ của vị ở đây không ạ Đấy, thì đây là một dòng bát cao cấp thì ờ, mình cũng lấy ra review cho anh em vậy Đấy. <clears throat> anh em có thể đặt làm bát màu riêng nhé ok nói đến tự động thì đấy anh em sóc cái xong mắt camera tự động mở gọi là bát tự động ừ. ok sóc cái này ba đỏ một đen lẻ đúng không anh em nhìn rõ màu đỏ trên màn điện thoại không đấy cách kết nối bằng cái điện thoại này anh em chỉ cần thêm củ wifi nữa xong là ok đấy, ok nhá mở này ba đỏ một gen đấy đấy là bát tự động nghĩa là anh em sóc cái phát là nó sẽ tự động mở mắt thì cái dòng bát tự động này này so với dòng bát khiển còn đây là bát khiển nhé mình sẽ nói đến bát khiển anh em này sóc cái này đó hoàn toàn không mở mắt không nhìn thấy gì đúng không ạ thế để làm sao để có thể, để ờ, ờ, sử dụng được con bát khiển này thì anh em cần phải thêm một bộ khiển nữa anh em bấm khiển này anh em có thể ngụy trang khiển này bằng cái ờ, móc chìa khóa Đấy, anh em bấm khiển này Cóc rắn này. Đó, anh em bấm khiển này. Ok, bấm khiển hết pin này. <coughs> bấm khiển thì là màn hình camera nó mới mở. Ok, tạm thời con khiển này nó đang hết pin tí thì mình sẽ ờ, review sau cho anh em. Thì những cái con bát nói đến ờ, con bát tàng hình này thì nó là hoàn toàn là những cái bát ờ, sạc từ nha anh em để mình lấy một cái sạc mình sạc cho anh em xem. nói chung là hai con bát này ấy, nó khác nhau ở cái chỗ duy nhất là những con bát khiển thì anh em cần thêm một bộ khiển nữa bấm để mắt camera nó mở còn à, bát tự động thì anh em sẽ tự động sóc cái tự động mở đúng không hai con bát này là đều là bát uh, tàng hình uh, đế sạc từ nhé trốn tang bao test uh, cho anh em là test uh, <coughs> đèn Đấy, anh em nhìn này bình thường ấy nếu mà không phải là một con bát hình thì anh em anh nhìn này, điện này để tự để lên đây nó sẽ tự động sạc cho anh em anh em thấy không đèn đang xanh chuyển sang đỏ đây là đế sạc từ nhé bát sạc từ con bát này đang hết pin tí thì mình sẽ lấy một con bát khác để review cho anh em sau Đấy. Ờ, cái dòng bát tự động thì nó sẽ tốn pin hơn là dòng bát khiển anh em biết tại sao không ạ vì mắt camera của nó lúc nào cũng mở Đấy. chỉ cần anh em sóc cái là nó sẽ tự động mở mắt camera thôi còn những cái dòng bát khiển này này anh em sẽ tiết kiệm pin hơn được ở cái chỗ là chỉ anh em bấm khiển thì à, mắt camera nó mới mở và khi mắt nó mở thì nó mới bắt đầu tốn pin còn bình thường thì không vấn đề gì anh em ạ thế đây là những cái dòng bát khiển này này anh em có thể là luồn vào trước đấy, để bát vào trước nửa cuộc chơi anh em mới đến người ta sóc cái thoải mái anh em mới đến thì uh, khoảng một tiếng cuối anh em đến đấy, anh em đánh à, nếu như với những con bát này chỉ cần đánh một tiếng thôi chuẩn vài lần mở bát là anh em sẽ chiến thắng đấy thời lượng chơi của nó khoảng 4 năm tiếng bốn năm tiếng nghĩa là mỗi lần anh em úp mở bát như thế này mỗi lần úp mở bát như thế này Đấy. úp mở bát như thế này với những con bát tự động này anh em chỉ được tầm khoảng 200 lần mở như thế thôi còn với những con con bát khiển này anh em có thể tầm được hai trăm rưỡi đến 300 lần Đấy. 300 lần úp mở như vậy thì à, nó rơi vào khoảng tầm năm tiếng rồi nếu mà anh em chơi đấy còn những con bát tự động này thì à, thời gian pin của nó sẽ ngắn hơn một chút nên anh em đưa bát được vào là anh em phải chơi luôn nha anh em đấy Thế nên là anh em tùy vào lựa chọn của anh em thôi với những cái cuộc chơi uh, kéo dài thì anh em hãy sử dụng dòng bát uh, tự động à bát khiển còn những cái dòng cuộc chơi mà anh em xác định là chỉ đánh tầm 2 tiếng một đấy hai tiếng đấy nhiều sòng nhiều sới người ta chỉ đánh tầm 2 tiếng thì người ta, anh em có thể sử dụng bát tự động này cũng được đấy, rất là ok thì anh em sẽ không phải thêm bộ khiển đấy nữa bộ khiển này chỉ khi anh em có kỹ thuật là bên ngoài thì sử dụng nó hợp lý hơn Đấy, tùy anh em <coughs> anh em sẽ à, vào cuộc chơi thì anh em kết nối trực tiếp với điện thoại của anh em muốn kết nối trực tiếp với điện thoại của anh em thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macao Đấy, qua hotline trên màn hình này cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ là ấn đăng ký kênh để ủng hộ tất cả các à, video tiếp theo của Tuân ba cao nhé Xin chào toàn thể anh em